điều phục chúng sinh tăng cường làm chúng nó rõ pháp hồn pháp vui khen xong chư phật đều xoay thị giải kính khắp đất thế tôn bấy giờ đất nga mỉm cười phóng đất trên nghìn vườn mây sẽ đỡ lớn là vườn mây sẽ đỡ đầy đủ vườn mây sẽ đỡ đại từ bi vườn mây sẽ đỡ đại trí huệ vườn mây sẽ đỡ đại bát nhã vườn mây sẽ đỡ đại nam muội vườn mây sẽ đỡ đại tiết đường vườn mây sẽ đỡ đại phước đức vườn mây sẽ đỡ đại công đức vườn mây sẽ đỡ đại y vườn mây sẽ đỡ đại tán thán đức phật phóng ra bất cả các vườn mây sẽ dẫn như thế xung quanh đang thực hiện tiết diệt là tuyến bố tín độ tuyến chỉ giới độ tuyến nhẫn nhục độ tuyến tinh tấn độ tuyến thần tuyệt độ tuyến bát đã độ tuyến tử vi tuyến nghỉ xả tuyến giải thoát tuyến vô lợi tuyến trí huệ tuyến sức tử hống tuyến đại sức tử hống tuyến mây sống tuyến mây sống lớn trời rồng hội họp khi đức phật phát ra bất khả thuyết bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế sau thời có vô lữ thần trời rồng quỷ thần ở chỗ cõi các bạn và cõi nước khác của đức hội họp trở về như là trời từ thiên vương trời đeo lợi trời tu sẽ ma trời tu xuất đà trời hóa lạc trời theo hóa tự tại trời phạm chúng trời phạm phụ trời đại phạm trời thiểu quang trời vô lượng quang trời vô âm trời thiểu tịnh trời vô lượng tịnh trời biến tịnh trời phước sanh trời phước ái trời quan quả trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quả thiện trời phúc tưởng trời phúc quyền trời phúc nhiệt trời thiện kiến trời thiện hiện trời sắc cứu cánh trời hai thủ la trời đến trời phi tưởng phi tần xứ tất cả thiên chúng nông chúng các chúng vị thần của biến mọi họ là có những vị thần ở cõi ta và cùng có các phương khác như thần biển, thần sông, thần sạch, thần cây, thần đất, thần núi, thần sông tràng, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm. ăn uống thần cây cỏ các vị thần như thế đến gọi họ đã có những vị đại quỷ vương ở cõi đất bà cùng cõi đất phương khác như ác mục quỷ vương đạm huyết quỷ vương đạm thiên trí quỷ vương đặt thay mặt quỷ vương thành vệ quỷ vương quyết động quỷ vương từ tâm quỷ vương phúc lợi quỷ vương đại ái quỷ quỷ vương các quỷ vương như thế đều đến gọi họ đức phật phát khởi quý sĩ phật Thích Ca Mâu Ni Bậc này phát thù sự pháp phương từ đại Bồ Tát rằng ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng thủy thần đó ở trên thế giới này cùng thế giới khác ở trên quốc độ này cùng quốc độ khác nên đều được họ với quốc chủ lợi như thế ở cùng biết sự đạo bao nhiêu trang phải phát thù sư sự về cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn như dùng thần năng của có vị tìm kiếm trong nghìn kiếp cũng không biết số là bao nhiêu. Đức Phật vào ngày các thứ sẽ đợi rằng tiếng tay sùng Phật đã sẽ hãy còn không tính giết. Số thấy phần này của ngài hiện đại bổn các từ cách tôi sang đến nay hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Bạch các thứ sẽ đợi sùng Đức Phật rằng từ thổ đôi xa về trước có tận túc các ngành chỉ tận trí vô ngại như lời đức phật nói đó thời tiết đại miền công an tỉnh hiệu quả liên quan trời sầm tám bộ chúng về những cuốn sách trong đời sau dầu như lời thành thật của đức như chắc là sinh hồng như nhờ dầu không lại nghĩa cũng chưa khỏi người bán cũng rất kiến công rõ nhất định ngoài địa tạng bồn tát ngày tu hạnh gì lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thì nghĩ bàn như thế đức phật vào ngày phát đủ sư lợi bồn tát rằng tính bao nhiêu cỏ cây lùm rừng mới ngày trước để được tự vận cho cõi đất thiên đại thiên cứ như vật là một sông hằng rồi cứ sự các cho một sông hằng một hồn cát rồi một cõi nước rồi cho một cõi nước một bụi nhỏ là một kiếp rồi bao nhiêu số lượng nào chứa trong một kiếp đều đức làm kiếp cả từ lúc này địa tạng bồ tát chứng quả vị thập địa bồ tát đến nay nhìn lần mức lên sự kiếp thì sự ở trên mà đến cùng địa tạng bồ tát còn ở trong một cách bất hỏi đức chi phật ngày văn thủ sư lợi bát thần tự nguyện phù tất đó không thể nghĩ bàn đến được trong đời sau đối trang hiện nam người thì đã làm hết sách tự nguyện địa tạng bồ tát hoặc khen ngợi hoặc chiếc cỗ quái đại hoặc xích danh hiệu hoặc cúng dường nhận vẽ các rắc sinh hình tượng người địa tạng bồ tát từng đối xử một trăm lần sẽ đợi cõi trời đã lợi để nghĩa cũng còn phải xây đạo được chúng bã đạo nữa Trường giả tử phát nguyện, này phát thủ sư lợi trải qua tất cả thiết, tất cả thiết cứ đưa ra về trước đến thân của người địa tạng Bồ Tát là một vị trường giả tử. Lúc ấy trong đời Đức Phật hiệu đại sẽ từ thần thần của Đức Phật Hạnh Như Lai chỉ ra từ từ tướng ngọn của Đức Phật tốt đẹp nghìn phút trang nghiêm với được gọi Đức Phật tức hạnh nghìn xỉ lực đại tướng tốt đẹp như thế khi ấy đức sư tử thần thần của đức Phật hạnh ra để truyền sạch từ sàng một chút đợi đức tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa để tất cả chúng sinh bị khốn khổ này các tù sư lợi truyền sạch từ như sao liền phát hiện rằng tôi vậy tưởng nay tật số chẳng thể tẩy xét được đời sau từ nay trần thị cày xếp từ nay tột số trần thị cày xếp ở đời sau tôi bị trốn sang mất đoạn cổ trong sáu đường mà giảm hành nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát đến quả dưới quyết nhân tôi về chân thành phật đạo bởi chúng đức sư tử phần thần của các bạn hãy ra ngàn lời thì bụi sự đó nên là đã trải qua trong nhiều đất vô số bạn tất cả thuyết kiếp mà ngày vẫn còn làm vị phồn tác và ngôn ngữ khứ mẹ đã thuộc các bản thiết bị có sự kích về trước thực tế cho đời của đức phật tự đàn sắc qua điện tự tại phương như lai đức phật ấy thì đến bốn trăm nghìn đức vô số kiếp trong thường tượng pháp một người đã sòng bãi các con người này đều được chư phước suốt dài mọi người được kính nể khi đã đứng nằm ngồi trước đất tường theo hộ vệ bà mẹ của người mới kính đại đạo thần trên khi ngôi tam bảo độ ấy một sống lỡ thêm lời phương tiện nhưng nhiều bà mẹ người hồi làm trợ người sinh chính kiến người bà mẹ người trước đi hành chẳng có đôi bạn ấy chết từ nỗi sơ đạo vô sáng địa ngục lúc ấy thì biết biết mình là mệt cuộc của mình khi còn sớm khi nhân quả lễ cho ở thân người quế xem vào đường ác thì nữ nền đá nhà đất sẽ nhiều hương hoa cùng thử lễ cúng nên cúng sửa tất các chùa bác thờ đức sát qua định tự tại con lai trong một ngôi chùa quê thì hình tượng đức sắc qua điện tự tại con lai chắc phải ôn xin đủ các tôn nghiêm thì nữ chỉ bái tượng đức phật đại thần xin lòng với tự thành rằng đức phật là những đại giác đủ các đại trí tuệ đức phật còn chỗ ở đời thì khi mẹ tất quát để mẹ khỏi phật chắc chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi các xem một chú nào Nghĩ đến đó thì đỡ buồn đủ sẽ lại cho mình tự lên lòng cười nhắn mãi tối nay trên công của tiếng hoài sàng này đỡ đôi thấp, Con kia thì đừng có bị ai quá lắm Nên ta sẽ bảo cho con biết chỗ của mẹ ngươi Thì cũng chắc tay đứa đi nghi vô mà nói rằng Đức thành nào đó mà sẽ bắt lòng lo sầu của tôi như thế Từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương bố mẹ em được hỏi chứ chẳng phải cách tác sang của chúng nào cho nên con cũng bị hỏi thì được rằng ta đã được phật quá khứ xác qua điện tử tại phương như là dùng quyết định chiêu bài đó thì người từ mẹ cũng thương nhớ mẹ chỗ hết thần tiền của chúng sẽ ta đến chỉ bảo thì nếu khi nói xong liền tiện xịt xuống cái trình mình mình được bị tổn thương những người đứng biết vội vàng đỡ sẽ và phát sai thì cũng tình giải thì nào sẽ cùng chúng ta không rằng thực sự là sông dương của những chỗ trợ sức của mẹ cô thì tinh thần của con sẽ truy mất. được ra qua điện tử tại phương như là thần nữ rằng cũng sừng sắc lúc có một chiều về nhà rồi mình nghĩ được cái thằng nghĩ được để sinh việc của ta thì nó sẽ trợ phát sinh của mẹ ngươi lẽ phải sao thì đi trở về nhà vì thương mẹ mẹ thì nó một cái thằng mình sinh việc ước ra qua điện tự tại con nghe chỉ sau một ngày một phao ổn định cái mình đến một bờ biển kia với chúng mình đó xuất sùng sục có được đồng thời giữ thời tầm bằng giáp với nhà chức mặt biển chạy đảo bên này suy đổi bên kia từ những trai cùng gái suy đổi đến nhìn mua tại chính trong chính đang ở trên biển với các thứ sữa sình ngon thịt đại thị quỷ dại xoa thì thường lại nhiều lùn hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu sẽ chĩa ra ngoài để đánh bạn rừng cương với người tội cần thú dữ rồi quỳ đại trục bắt người có tội từ góc trên đầu người có tội lại hình trạng một đứa chàng sáng nhìn lâu kể thế người đi xét nghiệm phật đã tự nhiên không kinh sợ có một quỷ vương tức là cô độc định cứu đầu nước đất bằng thành đôi rằng cái thay bồ tát phải có sự gì đến chỗ này thì được hỏi quỷ vương rằng đây là chúng nào thì tôi có động đắc rằng đây là từng biển thứ nhất ở phía tây đối đại thiết phi thì nếu hỏi rằng tôi mới nói thuyết chúng thiết phi có địa ngục sẽ có thể thiết lý trang của động đắc rằng thì có địa ngục thì nếu hỏi rằng biết đất và làm xét ở đối với chúng địa ngục đó có động đắc rằng đấy không phải xuất phát thành cần phải xuất nghiệp lực phải hai điều này ra ác nó sẽ có thể đến được thế nên hỏi rằng trên cớ vì sao nữ trong biển này xuất sùng dụng như thế với những người tội cùng với các thương dữ cô được đáp rằng những người tội ở trong biển này những kẻ tạo ác ở trong cõi sinh bồ đề mới chết trong biển chính là những người tế địa làm việc không được của quy chuẩn đã cho lớp số kẻ đã không làm chút nhân này nào cả vì thế nên các nghiệp ác họ đã kết tạm cả người đau khổ địa một khi biết họ phải động các biển này hay gần biển người bước xuất từng phía đông một cái biển sự thống khổ trong biển đó gấp đôi biển này vì đông của biển đó là một cái biển sự thống khổ trong đó càng trội hơn đấy là đời sống quỷ biết xấu xa của bác mình và cảm thấy xe được gọi là tình mình chính là bác mình này vậy nên đã hỏi quỷ vương rằng nhiệm vụ ở đâu quỷ vương đã đáp trong cho bác mình nói là định ngục nhiều đến số trăm nghìn thuộc đều khác nhau vì địa ngục lớn đến người tám chỗ đến tám chỗ chắc chỗ cũng không được sự khổ sở cưới ông nghỉ chắc cũng không đầy đường sự thống khổ Đúng đó, thì những hỏi quỷ vương rằng thì cũng như mới cất gần đây cũng rõ tình hồn cờ gửi phải xa ở chúng nào quỷ vương được đáp rằng quỷ phương phải thấy lưỡi rằng cái mẫu của khác khi còn sống vẫn là cái nghiệp gì thế đã đáp rằng cái mẫu của năm mươi tín là đạo khi chính với tầm cũng có lúc loạn thần thì chính pháp rồi chẳng kính rồi quên không bao lâu để chia rõ đạo đạo vào đâu rồi khỏi thấy lưỡi rằng cái mẫu của khác tên họ là gì thế đã đáp rằng thần phụ và thân mẫu tôi vì số dõi là đã qua thân mẫu tôi hiệu là kia thiện kiến thân mẫu tôi hiệu là sự kính lợi tôi được thách thức cái thành ngữ rằng ừ, xin thành ngữ trở về chứ không mừng cứ nếu buồn dòng quá nữa tôi đối chuyện đến tận tôi xin có chuyện đến tận đến hết ba ngày rồi nghe nói về cô đã cùng người có đồng hiếu thuận vì mẹ được sống sợ lẫn vật tôi đã phước lành cúng sùng chùa khác về đức sắc quan định tự tại phước như lai chẳng phải chỉ riêng tôi bảo bộ tất đã thoát khỏi địa ngục mà ngày đầu tự nhiên vô sản cũng đều được vui vẻ đồng đoạn các sinh gà nói xong quỷ cũng được chất thay trả tình nữ mà có đôi kệ của đức sừng cho bao trận tình sự biết phục đó rồi bèn đối trước các tự đức sắc quan định tự tại như quân như lai được pháp thể hiện sự nói rằng từ vậy từ nay đến đời việt nam chúng sẽ không phải nỗi khổ thủy thăng lập ra nhiều phương chất làm cho chúng nó được giải thoát Đức Phật bằng nhà pháp thủy sẽ lại Bồ Tát rằng thủy công lượng trước đó đó chính là ông đại thủ Bồ Tát người không đã và đã có đó là hiện đại Bồ Tát vậy thì hiện đại Bồ Tát bổ nguyện trong thân tập hộ phẩm thứ hai lúc đó phần thân định thân tên của đệ tạng bồ tát là các tên của địa ngục cho mình rất bất khả tư bất khả nghĩ bất khả lợi bất khả thuyết của lục vô số thế giới để đứng đợi họ biết câu chuyện đã lời trên lấy phần, chi là thành của tương lai cần thể nói về đối với chúng được giải tác của chúng hiện đã hồi phương cũng để đưa đến sự nhìn bất đức Rosetta đồng cầm hương đến cũng sừng phật nhưng chúng cùng đến với các thân nó từ biểu hiện đã ổn tác giáo hóa chi trụ cây đạo quyết định chính sản chính đẳng chính xác cũng không còn thiếu truyền chúng đã ít bước xa đến nay cho rằng trăm toàn sĩ tử trên sau người chỉ được khổ sở quốc nào tạo mình rất để làm tự vi và cơ thể hội sức sạch người hiện đã ổn tác tất cả để chúng được đạo toàn. đại chúng đã khiến không trở đợi lòng họ tôi đừng hở cho ngữ đức hai nhìn mãi không sờn được nghe lại an ủi thác bây giờ thể con sự tay sắc vàng xô đẩy của hóa thân địa đạo bổ cát cho trong nhiều lớp bất khả tư, bất khả nghĩ bất khả lợi bất khả thuyết vô lượng vô số thế giới là sắc rằng đã ở trong đời các vũ trụ sao gọi truyền sách khác cường như thế làm cho lòng chúng nó điều phục một cả về tránh trong người phần vẫn còn một khác phần chúng sinh không thân thái ác với độ chú đó cũng phân lên nghìn trong ước thân với thân nhiều phương trước trong chúng sinh đó có người các cảnh sáng lẽ các pháp của các truyền tiến đại họ cũng người vẫn cảnh quyết đoán với thành tiệu được thiên quả và có cảnh về tội nghiệp quá nặng của chính đất lòng chúng thích ủng hộ tận cũng phân lên nảy sắc và tự con đang nhìn trang ước ta đối tất hại chúa sĩ của mỗi xe khác như thế ở cái đất thân cha ở cái đất thân trái với đất thân trời rồng ở cái đất thân vị thần ở cái đất thần núi xuống mọi ớt lại xuống lễ cho mọi người để rồi họ được giải thoát ở cái đất thân thiên đế ở cái đất thân trời phạm vương ở cái đất thân vô chuyển ở cái đất thân quốc vương ở cái đất thân bền vụ ở cái đất thân các hỏa quan được ở cái đất thân Kusi, Bapak Joko, Bapak Nanti, Ferti, Kami Ubah, Ubah, Si, Identitas Nam La Hán quyết chi phải bùn tát để hóa độ chúng sinh chứ chẳng phải chỉ có những phạt thiện ác cho chúng thôi đâu này địa tạc ông xem đã trải qua bao sự kết nối nhà được hãm hại chúng sinh tăng cường để thực hồn cách hóa như thế ngoài ra những hành chi đều phục được thì có tích người còn tạo báo nếu khi chúng nó có bị hạ từ bình giữ chỉ đến sự thống khổ thời ông nghĩ đến đạo không chế đã tần vốn trước đây mà cám vợ chúng sinh làm cho chúng sinh trong cõi tam bàn này lúc Phật sinh lạc ra đời được giải thoát khỏi hẳn các nhiều khổ gặp Phật được các Phật thọ ký lý sơn, tức là địa tạng bồ tát bất thế sao hiểu trước lại một lý mình sẽ lấy tất cả và cùng đức phật rằng người xuống cách nơi xa đến đây không hiểu đức thế thân tiết độ sắc dịu chứ không được thành lực không thể nghĩ bàn vì điều trí vậy sợ lớn còn phần hiện thân hình này xa ở cùng khắp trong nhiều ước hàng hóa sát thế giới mỗi một thế giới hoa độ trên nghìn ước thân mỗi một thân nó độ trên nghìn ước người và trước khi mỗi tâm bà khỏi bàn phòng sinh từ hồng không biết bàn trí sinh đạo trong Phật pháp chỉ là được việc làm trình bằng một sự đất một sự tước một loại cát hậu một, vâng, một cực bự nhỏ chịu hoặc chỉ bằng mảnh đất khác cũng mỗi lần gần được khác làm cho chúng nó được lợi ích lớn cú mô bước nha chỉ định chính sách áp lực trên đời sống và sinh thành coi là cú mô bước nha chỉ định chính sách áp lực trên đời sống và sinh thành coi là ngày để tạng bồ tát và thủ đức phật ba lần như thế lúc ấy phật thích ngày để tạng bồ tát hay thay hay thay tạo hỗ trợ cho ông được đại nguyện từ sự biết bước xa đến nay thành văn nguyện sợ người tự tất cả chúng sinh xuất rồi tới miền chính quả của đề khi địa tạng bổ tát bổn nguyện quán chú sinh nghiệp trên phẩm thứ ba phật mẫu tự hỏi lúc đó các phật mẫu là bác sát pháp nhân chất các kính thực phẩm địa tạng bổ tát thánh giả chúng sinh cho bác sĩ tu để tự nguyện xét các tầng các quả đó sẽ thế nào địa tạng bổ tát đáp rằng chúng nhìn không thế giới cho đến quốc độ hoặc nơi thờ có địa ngục nơi thờ chúng có địa ngục nơi thờ có hàng nữ dân nơi thờ có hàng nữ dân về cuộc phật pháp nên thử cũng Phật pháp những bậc thông qua một cái chư Phật vân vân cũng sẽ khác như thế chứ chẳng phải sẽ có tự bán được địa ngục sẽ khác đi đâu và mới sẽ có nhận được cùng địa tạng dùng khác sang Tướng nghe tự cảm báo cho gọi sách phù đề trước cả mẹ áp đạt để đã bổ tát đáp rằng thì mỗi trước mong mày mới lại lấy tôi sẽ được nói việc đó không sẽ thật rằng thì mỗi gọi rằng sách về già nói cho bổ tát được thật bây giờ mình để cả bổ tát đức hùng thành mẫu rằng xin việc của tướng tự báo cho gọi sách phù đề thế dưới đây đức chúng sinh chẳng đúng đạo với cha mẹ cho đến sách hạ cha mẹ thì nó đã có sáng định hùng cho nhiều nước cái kết lúc nào không ra khỏi được vì một chúng sinh có đòn áp lập tức phải bị thương chảy máu khi trên đốt đảm bảo chảy kính kinh điển cũng phải đạo hốt sáng định ngục cho nhiều đất tiết không nào không ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh xương quần của thần chú ô phạm tăng linh tuyệt tình làm sự sương mặt chung chú truyền truyền. Hoặc xếp vào hại kẻ đó phải đạo phát sự của chúng sinh đó phải đạo hốt sáng định ngục cho nhiều đất tiết không nào không ra khỏi được. Nhưng của chúng sinh giả lầm thì sa môn thì thật tâm chẳng phải sa môn lạm dụng của thần chủ trái phạm sống vật thật tạo hàng bạch y tạo nhiều điều tự ác Vậy là tôi đã không sản định một cho mình nỗi biết lúc nào ông ra khỏi đường hoặc là chúng sinh chữa bất cái này phật vừa gạo đồ ăn uống y phục vân vân cho đến không cho người lấy đi một phần thường trụ vân vân cho đến không cho người lấy đi một phần thì họ được thì nếu tôi đã không sản định một cho mình nỗi biết lúc nào không ra khỏi đường thì để tạo bồ tát đáp đáp rằng Thành mẫu của chúng sinh nào và những tội trên đó thì với đạo quy định ngũ vô sản có tận ngừng sự đắc hồi trường còn một định cũng không được và các giác minh là thành hiện đạo bồ tát rằng thế là vô sản địa ngục thì hiện đạo bồ tát đáp rằng thành mẫu có quy định một hướng cho tiếp vi được người tám chỗ thì có năm trăm chỗ danh hiệu đều sẽ khác nhau thì có lại ông nhìn trăm danh hiệu cũng đều sẽ khác nhau với lại định một vô sản đó sẽ còn một thành tất tám luôn rằng thành đó thành bằng thành bằng sắc cơ một luôn rằng người chiến tranh thành số chỗ nào hở trống trong một thành của các ngành điện của quyết tiếp theo được có xét nghiệm xe khác sẽ có một sở một tên là vô sáng một ngày trung y mỗi tháng nghìn dặm từ một cơ một nghìn dặm Thành bằng tất cả bởi trái nước ngọt xuất trên xuất dưới Trên ngục thành thoáng sắc chó sát không người đuổi nhau chạy bên này sang bên kia Trong ngục thành có đời một sừng rậm khóc lưng dạo Một người tọa tội thường tự thấy thân mình nằm để triển cả trên giường Đến nghỉ lúc người tọa tội cũng đều tự thấy thân mình nằm để triển cả trên giường Đây là xuất tự nghiệp đã tạo ra cảm cầu như thế lợi tội cho su khô sở Cho mình quỷ sợ sao cùng người ác quỷ sẽ minh đánh ngọn sừng cương Tổ mắt trái sáng như chiếc nhoáng bóng vết cứng như đồng bọc bụi bầm chặt để thi cử sẽ xuất phát tổng chị đến vào sách một mình người có tội hoặc đức chứng mực mũi hoặc đức chứng mực lương rồi rồi lên trên không thì chị mình để lại trên giường để có giường cơ bằng sách mọi người có tội tại có lán sách đánh đầu người có tội tôi nó đơn khóc trên thân thể lên dài đóng xuống giường nước đánh người tội đã được đổ vào miệng trên sách nó đổ có đến thân người có tội một ngày một đêm một lần chết một lần xuống lại do vì tự nhiên và cảm thấy như thế chẳng có ước đức luôn nào không ra khỏi được với thế giới này như vậy thì sẽ để qua địa ngục ở thế giới khác như thế giới khác có như vậy thì lại sinh mình sẽ làm tội khác tội các đối tượng vậy thì đã sinh bằng sinh vào quả các mưa đến khi thế giới này thành sang được sinh từ trở về thế giới này sự thật hóa cho địa ngục không sản như thế đó là địa ngục đó sẽ có đang nhiều người cảm thấy ta là vô sản nhưng điều đó là những gì mà bài cũng cho nó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến chạy qua sự kết thúc là người bước gọi là vô sản hay là một người vẫn thân để chỉ cả một nhiều người tội với mỗi lần có điều về chỉ cả một cái gọi là vô sáng và đến khi cụ đề hành tượng nhân như chuyện ba gậy diều hâu rắn sói chó cú xanh cú dã cứ đục xe mắt chào sổ xu lưới sắt dây sắt lưới sắt vỡ sắt cắt xa xuống biển đầu nước sắt nóng dưới thân Đấu thở đắt ngoài sắt nóng có thể uống nước sắt sôi từ năm trước kia cũng có số tiết sự khổ sở nếu nhân không đủ xây ngừng bữa gọi là vô sáng Muốn nói các đoạn là trai hai cái mù quán và đợi sạch trẻ sắt này một đồng trường một quỷ là cần Hãy gây nên tội ác các đó mà cảm thấy tất cả đồng chịu khổ gọi là vô sáng đang là người nào bị đọa thì địa ngục thì tới khi vi phạm chúng chúng trách nhiệm chết mỗi một ngày vẫn đang một lần chết lần xuống lại nó cổ tạng mình sẽ hồi trường còn một nghiệp không được chỉ khi tội nghiệp tiêu hết đi đạo họ sang sự bình lẽ mãi không đến mãi thì gọi là vô sản thì để tạo được các cùng thành nội rằng nó xin được về địa ngục vô sản như thế nên nó sợ tết đủ thì cũng hành động đủ sự thống khổ cho nó rồi xuất của cái không thể nào mà chết được bọn cái giao công nhân là người địa tạng bổ tất nói xong cũng con sẽ đơn sở cho ta để nhận địa tạng bổ tát mà hơi xa thì địa tạng bổ tất bổ nguyện tình cảm của chúng sinh phẩm thứ tư đức bồ tát tuyên chỉ với sự người đệ đạt đại bồ tát về cùng đức phật rằng đại đức thế tôn dùng sức hoa thành đức thiên nam phân chia thân hình này đã khắp trong nhiều đức thế giới cũng được tất cả chúng sanh bị nghiệp báo đó không nhờ sức đại từ Đức Như Lai người chẳng có thể biến và sẽ biết thế được Nay con đã được nghe có chúc từ nay đến khi ngày đã sẽ thoát thành phạt cảnh chúng sinh trong sáu đường được đạo độ thoát Xin vâng và Đức Thế Tôn Xin Đức Thế Tôn chứng lo với dụ phận đồng ngày định là ủ các sản của chúng sinh mà chưa được giải thoát tính tức của nó không định hãy quên hành sự với thế cái hành nghiệp báo sự quên hành lành thì cái hành nghiệp với thế cái thành quả báo lành làm lành cùng làm giữ thì thoát thành xuyên mà sinh ra là trong chúng đường không là tạo nguồn nước đây là chính là chảy những kích xuống nhiều nước phi tràn thế nên là cá với lượng chung lưới các dòng nước chảy thật là tạo được sao sẽ lại thoát vào mới vì thế nên ta phải ngẫm nghĩ của chúng sinh đó đời cho cũng đã là nguyện trải qua nhiều cách phát tại sự lưới nữa tại thành hàng chúng sinh bị tội khổ thử các bằng vaccine định tự tại phương bài khỏi Đức Phật nói người như thế sao cho có có không vị đại bồ tát được là đệ tự tại phương sao phải cùng Đức vào sàng. và như thế tôi từ những cái bên năng vị đại bồ tát đã phát hiện bệnh gì mới trở nên thành tôn ăn cần được như thế Bố xin Đức Thế Tôn được nói cho Đức Phật Bảo Hòa Định tự tại phương bổ các rằng đón nghe lắng nghe phải có suy xét đó ta sẽ bị óc mà sẽ bày rõ ràng Ông bố đã đơn cả tôi lượng vô số Nên do tha bất cả những cái việc từ trước đó trong đời Đức Phật ra đời hiệu là như thế chính thành tựu như lai ủng hộ tránh kiến chi minh hạnh phúc tại thể thế gian giả vô tự sĩ hữu đội trưởng phu thiên sư Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy tỏa sáng muôn kiếp, từ ngày xuất gia, từ ngày làm vua một đất nhỏ kia các bạn với vua đất lân cận, hai vua đồng thực hành người hạnh này ích cho nhân dân để dân chúng nước bên cạnh đó phần nhiều tại những việc ác các vô cùng theo bản tính tìm cách những phút trước để sát xử dân chúng ấy một ông phát nguyện tức hệ sống thành phật sẽ độ dân chúng ấy cho để được giải thoát không còn thừa một ông phát nguyện tôi chỉ chức độ kẻ tội khổ này cho để được an tu chỉ còn bồ đề thì tôi nguyện chưa chịu thành phật bây giờ bằng ngày định tự tại hơn bổ thoát ông phát nguyện sống thành phật đó chỉ lại đức nhất đức trí thành tựu như lai của ông vô phát nguyện độ thoát thì sinh tội khổ thì chưa thành phật đấy thì được đạo vụ như vậy và như năng lượng của sự tích của từ trước lúc đó Đức Phật sẽ đầy gọi là Tinh Khoa Ngũ Quy Lai Đức Phật đầy thọ mươi kiếp trong thời ngoại pháp của một vị la hán đức cứu độ chúng sinh như mà đi thần tự giáo hóa mọi người la hán một người nữ tên là cô mục là ngày sáng sửa đồ ăn cúng sừng la hán la hán theo cúng sừng hỏi ngày mùng đức gì còn một thưa rằng ngày theo bộ tức quất là những việc phước thiện để đó mà cứu vớt cái mộ thôi cũng sẽ không thôi các sinh một điều nào đa hán cảm cơn và nhận định theo quan sát về những bệnh mẹ của con người bị động và chủ nhiệm mục sách hồ sơ đa hán hỏi có một rằng thấy mỗi người lúc sinh tiền lại những khánh nghiệp chi mà bị động và chủ nhiệm mục sách hồ sơ như thế còn một biết rằng ngày còn sống cái bộ tôi chị ơi thì là cá chạy phần nhiều là hay ăn dạ con và trẻ con ở trên họ lớn ta hôm mà ăn cho thỏa mãn bởi vì đến sự cá chạy của người đã ăn thì đến khi nhìn luôn xin đơn giản thương xót chỉ dạy tự chỉ dạy phải làm cách này để cứu cán mộ tôi là hàm xót thương mình sẽ phân trước này các công mục có phải trong lòng chuyển thành những đức tinh tịnh các mục thứ hai phải đắc hình từ của đức phật thì thực hành người mới được phước lợi công mục ngay xong để xuất tình cù hạ đức phật và thờ cúng hãy đến này hãy lên bên bằng cung kính các ca chữ đảnh lễ đức phật đến đó nào chi bất tính các đức phật sáng trói như hoàng núi tư si đức phật phòng ánh sáng bỏ có hụt sòng chẳng bao đây thì mẫu của ngươi đã sẽ các sinh vào trong nhà của ngươi gửi với cả lại thì đừng biết nói sau đó mình lần nói trong nhà sư đệ của đứa con trai chỉ để cho hải đã biết nói chỉ đã buồn khóc và nó có một sòng hiểm chi cho con phẩm sư tử vị tự đại lý quả báo tôi là mẹ của người lúc này chúng tôi năm từ khi vĩnh bình người tôi của đoạn và đại địa ngục về pháp luật của người nên được trọng sinh làm kẻ hạ tiện đã đem đã đem xuống ngọn ngắn ngủi mười ba tuổi đây sẽ bị đạo từ địa ngục nữa người có phước thế sinh là chất tất tất còn nỗi khổ sở nghe đứa trẻ nói có một biết trước là mẹ của mình và nhẹ ngào khóc lóc và nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi phải tự tôi phải tự tôi phải tự biết tội của mình đã gây ra những hành động chi và bị đạo của chúng địa ngục rất khổ sở như thế đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại chuyện sinh vật chưa bao vấn nhất là thọ hóa khổ nếu không được phân tích một người cứu lại cho thì cái tội nghiệp ấy chưa được thoát khổ con hồn còi sở những việc tội báo cho chúng địa ngục xa làm sao để trẻ đẹp giải những việc tội khổ mới xác cảm bất nhẫn rồi đến trăm nghìn năm cũng không đoạt hết được con một nghe sao Hàn Cốc xây lại một bạch cùng giữa hư không rằng của cho con cậu tôi của hàng chúa địa ngục. Khi mã người bắt được cùng một trọng tội của không bồn đạo và ác đạo, xin mời phương chư Phật chú cho tôi vì mẹ một bất ngờ nguyện sự mới như vậy. Vì thân cậu tôi còn hàng chúng thân độ vàng hạ tiền cùng thân cái, cùng kiếp không còn thọ của báo xấu đó nữa từ trước. Đức Minh Tịnh Đức Hoa một thân là một phát nguyện rằng từ ngày mai đến về sau trong nhiều nước kiếp chúng thế giới sẽ làm chúng sinh tự cùng với địa ngục cùng áp đặt lời cứu bất của chúng đó làm cho tất cả thoát khỏi chúng ác đạo địa ngục xuất sinh nạn quỷ vân vân để kẻ những kẻ không phải tự đoán như thế thành vật càn sầu sắc hơn với thành vật chính xác có một phát hiện đó xong những cái tiếng đức chị như ngơ một ra sẽ sàng để có một nhà ngươi rất lòng từ mẫn vì nhận phát ra lời nguyện sự lớn như thế thật là hay lắm lời thì nguyện sự lớn như thế thật là hay lắm ta quan sát từ mẹ nhà ngươi khi bạn người ba tuổi khi mà báo tên này sẽ phát sinh là 10 phạt chỉ số trong tuổi sau đó bạn sẽ được các lúc vô ưu số người số không thể tính kể sẽ bạn sẽ thành phạt đội nhiều hạng người số một số các sông hằng đối tượng còn này bị tự tại cơn bồ tát thì đã là các này đối có một từ nói hay chính là các đại ý bồ tát thần của có một này này sẽ khác bồ tát còn là có một thần người định cả bồ tát như vậy trong nhiều khi như xe về trước là có lòng tưởng mẫn phát ra hàng hải xa tới số lời thiện nguyện của các chúng sinh như thế trong đời sau của chúng sinh trong không làm lành và làm ác những kẻ chẳng tin lớn nhân cả kẻ tà sân cậu nữ kẻ nữ thiện ác thầu cần với báo đại thừa chúng sinh có tội nghiệp như thế trước người đạo và ác đạo với cộng phải khẳng thiện tri thức quy quy các ngày hiện đạo của các chứng hoàn cảnh hóa khai chúng sinh là lên đất khỏi báo khổ đã bắc và ác đạo nếu người đạo có thể quy kính chúng nữ cảnh chạy lợi lên cùng sân cúng hương hoa y phục đủ tất cũng đủ khi báo được thời của người như thế trong trong nghìn bước đời sâu trong trong nghìn bước kiếp từ ngày tại cõi trời mừng sự vui thắng diệu và quốc phúc trời hết mà sẽ xuống nhân gian cũng tự vận thường làm việc đế phương cho trong nghìn kiếp đã để được cội nguồn phương quả cho cuộc đời trước của mình là để tự đại phương và để tạo bồ tham sắp oai dần rất mới không thể địa bàn nhiều lợi ích cho chúng sinh như thế các ông bậc bồ tát khi nhớ khi này hầu ước truyền với bố sâu xa thì tự tại không thể cùng Đức Phật rằng và Đức Thế Tôn xin Phật chế ngô nhìn mũi đại độ đất chúng con được nhà nước oai thành Đức Phật tuyên dương dẫu khi này nước có xin phù đề để lợi ích cho chúng sanh Ngày định tự tại không bổ đất bạch cùng Đức Phật sang bèn không cứ trước đây đã phạt mạng ngôi xa Với tiên vương hỏi Phật, bây giờ một ông thương vương được từ chúng ngồi đứng dậy cử cố chất Không cứ chết đã bạch cùng Đức Phật rằng bài viết thế thôi thì để đạt bồ tát thì những các bác sen để lại các người rộng lớn như thế tại sao ngày nay vẫn độ chết ngày lại còn phải phát ra một người rộng lớn nữa buổi xin đức thế tôn dạy rõ việc đó cho chúng con tôi phật bảo một công ty tôn rằng hay thay hay thay ngày biến được sự lợi cho chúng sinh tại vì các ông bố chúng thức lại ở hiện tại và vị lai mày nói những sự tương tệ mà hiện tại bồ tát đã cho đường sinh tử đường sinh tử đều trong ta bài thế giới này vì lòng từ mãn xuất thương mà cứ bất được tất cả chúng sinh bất đỡ khổ Bố Đức Thích Bố bạch cùng Đức Phật rằng, vâng bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện xà hóa đức phật và bố đã tuyên ngôn rằng từ nhiều kiếp vô xa đến đây này hai ngày đã bố đã được các chúng sinh vẫn còn chưa mãn nguyện ngày thương xót chúng sinh lúc đã khổ đời này quan sát vô lượng kiếp về sao tự khổ cứ lên xe mãi không dứt thì đã các xe lời thiện nguyện xã quả báo các người đời trước mà người bị chết yểu nếu bậc kẻ trộm cắp thì người xã quả báo được cuốn khổ sở nếu bậc kẻ tà sang thì người xã quả báo được chia sẻ bổ câu ở bên lương nếu bậc kẻ nói lời thô ác thì người xã quả báo quý bậc tình chúng nhau nếu bậc kẻ hai kinh tre thì người xã quả báo cũng lưỡi bị nở nếu bậc kẻ nóng giận thì người xã quả báo thân hình sự sĩ tàn tật nếu bậc kẻ bòn sẻ thì người xã quả báo cổ muốn không được đại nguyện nếu bậc kẻ buông không săn bắn thì người xã quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng nếu bậc kẻ tránh bị cha mẹ thì người xã quả báo trời đất chu lục nếu bậc kẻ Preparation kết quả thì người sự quả báo của ngươi đến chết mua kẻ chết ngàn bệ kẻ ăn ở ác độc thì người sự quả báo các sinh trở lại hiện đời bị sát khỏi nếu cực cảnh rồi dùng người bắt chim non thì người sự quả báo không được chi liền nếu cực cảnh hủy bán tam bảo thì người sự quả báo biết cân nặng nếu cực cảnh kinh tre xả phát thì người sự ẩm quả báo ở mãi trong ác đạo nếu cực cảnh vạn cá của thường trụ người sổ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục nếu với kẻ ô nhục người hại thanh tịnh vu bắn tăng già người sẽ rõ cả báo mãi trong màn sốc xanh nếu với kẻ dùng nước sôi lửa chúng ta sẽ lại các loài sinh vật thì người rõ cả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau nếu với kẻ phá dưới phạm trai thì người rõ cả báo cầm thú đối với khác nếu gặp kẻ không phí phá tưởng của cả những bếp phi lý thì người sẽ cả báo tiêu dùng cuối cùng nếu gặp kẻ đã đi tiêu mạng cống cao thì người sẽ cả báo là những người sai kiến lưu kẻ bên trong cây cột người sẽ quả báo lưỡi hay trăng lưỡi nếu cậu kẻ tả tiếng mê tín thì người sẽ dõi vào quả báo họ sẽ một chúng hẹp lánh chúng xin cho bác sĩ phù đề vì nơi thân khẳng ý tạo áp như vậy trong hình thức sáu đến như thế chỉ có sẽ được đó thôi nhưng được cảnh sai khác của chú xích vẫn sẽ cười như thế người để đạt bổ tác dùng trăm nghìn phước chết để giáo hóa đó nhưng chú xích ấy trước khi chị thấy quảng báo như thế sẽ được đạt về địa ngục trải qua nhiều kiếp lúc nào thoát hỏi vì thế nên tất ông là bảo hộ vệ người của bảo trợ cõi nước chứ định nghiệp chú ấy đã đòi hỏi chúng sinh bốn động thiên vương nghe rồi sẽ lại tương siêu lệ Văn thờ chắp tay lễ và hỏi vui sang tìm địa tạng Bồ Tát Bồ Nguyện quyền thượng hết đường nguyện địa tạng bao lợi thiên cung thần thông huyền hóa độ quảng hương đầy vũ trụ có thông chúng sinh tăng cường khắp cơ khổ vô cùng nam mô thường trụ thập phương phật nam mô thường trụ thập phương phật nam mô thường trụ thập phương phật nam mô đại nguyện địa tạng phương tồn tác nam mô đại nguyện địa tạng phương tồn tác nam mô đại nguyện địa tạng phương tồn tác Ha ha ha, un sammo di so ha ha.